Rồi xin chào 500 anh em à, đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat nha. Thì trong video này tôi sẽ ừ, chia sẻ cho anh em à, một cái thông tin mới để anh em có động lực đây. Và một học viên mới gửi tôi một kết quả. À, thì hôm nay mới có thời gian để đăng lên cho anh em à, chiêm ngưỡng. Đó là anh đã tạo được 35.447 lượt tiếp cận trên Instagram từ free traffic nha các bạn, từ free traffic sau 22 giờ. Đó thì trong cái video này thì tôi chia sẻ cho anh em về cái chiến lược mà anh đấy đang áp dụng đó, thì các bạn có quan tâm về cách làm này không nào đây thì các bạn nhìn thấy nha, à, ờ, anh ấy tiếp cận được 35.000 này 447 à, ờ, lượt tiếp cận à, mới ở đây và 99 phần trăm không có đến từ những người đang theo dõi anh ấy trước đấy đó, thì đây là free traffic nha các bạn và lần trước Sơn có chia sẻ với các bạn một cái điều đó chính là cái Instagram á, nó rất tuyệt vời nó sẽ làm một cái kênh nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái nguồn traffic hoàn toàn miễn phí đó mà chúng ta không cần phải chạy quảng cáo hay là làm bất kỳ ờ, có một cái kênh lớn gì cả nhưng chúng ta vẫn có thể tạo được cái free traffic này nó kéo đến không ờ, bạn hình dung mà xem một cái Instagram một tài khoản Instagram 10.000 follow mà chỉ có 1.000 lượt like nó sẽ không bằng một cái tài khoản Instagram 1.000 lượt follow mà có được 1.000 like thì cái tài khoản này á lúc anh ấy chia sẻ Sơn á, thì nó chưa được 1.000 lượt follow nha các bạn nó khoảng 5 600 lượt follow thôi nhưng nó đã tạo được 1.200 lượt like đó và được 35.000 lượt tiếp cận và trong khoảng 22 giờ đồng hồ thôi nha các bạn đây này thì có một vài cái hình ảnh mà Sơn nó chụp lại nhá đó thì cái ngách anh ấy làm một cái gì thì mình cũng tạm thời mình ờ, chia sẻ ờ, không có chia sẻ ở đây nha các bạn bởi vì nếu như bây giờ tất cả hàng nghìn người chúng ta cùng làm một cái ngách thị trường á thì nó sẽ bị bão hòa mất được chưa nên các bạn đã cần phải tự sáng tạo các bạn cần phải tự tìm ra cho mình ờ, một cái sản phẩm một cái ngách thị trường phù hợp được chưa đó cái kênh Instagram thì mình che đi rồi đó được chưa các bạn nên các bạn đừng hỏi Sơn là cái kênh Instagram là gì đó. thì trong uh, ờ, 24.000 lượt tiếp cận đây đây là cái cái hình ảnh máy gửi cho Sơn trước đó hình ảnh trước đó hình ảnh này là hình ảnh cập nhật gần đây nhất đó thì có 137 lượt uh, truy cập vào cái trang cá nhân mà 24.000 lượt tiếp cận 137 lượt truy cập vào trang cá nhân đó thì anh ấy chụp cái màn hình lại lại này cái sản phẩm mà anh ấy đang làm là về sản phẩm về giảm cân nha các bạn đó các bạn tùy các bạn có thể chọn là keto diet đó, hay là các bạn có thể chọn về chủ đề internet marketing đó, ờ, các bạn có thể chọn về chủ đề hôn nhân gia đình ờ, hay chủ đề về hẹn hò chủ đề về thành công chủ đề về phát triển bản thân tùy các bạn đó nhưng cái kênh Instagram anh ấy làm như nào thì mình không chia sẻ được nha các bạn thông cảm điều này đó, thì đây là số lượt click vào cái trang của anh đấy đó, rồi đó, thì các bạn nhìn này đó, trong 25.000 người tiếp cận đây thì có 99% không có đến từ lượt theo dõi trước đó đó, thì cái chiến lược mà anh ấy làm là cái gì mà các bạn có thể nhìn vào cái bảng phân tích ở đây này à, số lượt hiển thị đây là 29.000 lượt hiển thị nhưng trong đó là có đến 28.000 lượt đến từ hashtag nên các bạn mới biết rằng cái hashtag nó rất quan trọng đó thì bây giờ là cái chiến lược ở đây đó, thì bây giờ mình cần phải ghi lại đó, ờ, để làm sao nó có thể tạo được đó, ờ, chiến lược tạo free traffic miễn phí à, free traffic là miễn phí rồi từ Instagram ở đây đó là mình viết cái xuống cái từ khóa đây đó chính là hashtag đó đó chính là hashtag thì trong cái video đó anh ấy làm ờ, cái hình ảnh đó anh ấy làm được cái hashtag này được 28.000 lượt tiếp cận nó chiếm đến 99 phần trăm những cái người mà không theo dõi anh ấy trước đó đó thì bây giờ này ờ, các bạn hãy nhớ rằng là trong uh, uh, trong một bài post trong một bài post thì Instagram thì Instagram nó sẽ cho chúng ta uh, đăng lên đăng lên uh, hoặc là chúng ta được sử dụng được quyền sử dụng 30 cái hashtag trên một bài post rồi thì cái chiến lược ở đây là trong một bài post đó thì chúng ta cần nó phải sử dụng là khoảng 30 hashtag đó là maximum thì chúng ta có thể tạo được khoảng là 25 tới 30 hashtag trên một bài post nên các bạn hãy nhớ là như vậy này uh, traffic nó đến từ hashtag nó rất là nhiều đó và những cái người đó không cần phải theo dõi mình trước đó và đây là lượt truy cập tự nhiên họ đến thông qua cái hashtag đấy nha à, thì bây giờ này ví dụ nhá giả sử đây mình đang có một cái trang uh, Instagram của chúng ta đây Instagram đây thì trên một bài post đó, các bạn hãy nhớ này chúng ta cần phải sử dụng những cái hashtag ở đây ở trong cái bài post của chúng ta ở đây thì khi mà người ta bấm đi ví dụ như giả sử đi uh, mình sử dụng một chuỗi những hashtag như vậy rồi thì trong cái chuỗi hashtag này nó sẽ có rất là nhiều những cái từ liên quan ví dụ là I love keto chẳng hạn thì giả sử sơn bấm vào cái phần I love keto đây thì trong cái hashtag này có 72.000 bài viết nó nói về chủ đề về I love keto thì giả sử đi những cái người mà người ta tìm chủ đề về I love keto thì nếu như bây giờ chúng ta sử dụng cái hashtag đó thì có khả năng họ sẽ tìm tới cái bài post mà mình đăng lên được chưa các bạn hình dung đâu nên ở đây trên một bài post đó, thì chúng ta được quyền được quyền sử dụng là 30 hashtag nên đó thì mình hãy cần sử dụng những cái hashtag này để mình gia tăng được lượt truy cập tự nhiên nó đến với cái trang Instagram của chúng ta ok chưa các bạn thì các bạn hình dung được cách làm nhá rồi thì đây là cái cái cái mà phần mà Sơn chia sẻ rất là ngắn thôi để cho các bạn thấy được cái uh, chiến lược đây chúng ta đang làm mà bên cạnh đó, đó thì cũng có một vài những cái kết quả thành công này đây này anh ấy chia sẻ với Sơn này hai Sơn anh có một bài viết gần uh, ờ, 1.000 lượt like 25.000 lượt tiếp cận đấy thì Sơn mới bảo anh ấy chụp hình cho Sơn xem nhá anh đó đó rồi hoặc là một cái kết quả khác này ở đây là những anh chị em trong chương trình huấn luyện clickbank chuyên sâu của Sơn nha thì ờ, mình ờ, kèm cặp mình hướng dẫn cho anh em cách làm ờ, và bên cạnh đó là cái ngách làm như nào sản phẩm làm ra sao và mình demo dẫn chứng cho anh em và chi tiết từng bước một để anh em có thể làm được đấy thì đây là một bạn học viên trong cái chương trình học viện clickbank chuyên sâu thì bạn ấy hỏi một cái rất là tình cờ thôi đây có phải là sale không anh Sơn đó thì sau một vài ngày thôi anh ấy làm nó được là bán được một đơn hàng là 31 Ờ, phẩy tám mươi sáu đô la ok nha các bạn đó thì chúng ta cần nó phải là uh, bắt đầu uh, để chúng ta có được cái thành quả đi nên hãy nhớ đây này chúng ta làm hãy kiên định với cái một cái mục tiêu và trong thời gian đầu á, là nó sẽ vất vả với các bạn đã tại vì các bạn đã cần uh, học thêm một kỹ năng mới các bạn đã chưa biết cách làm như thế nào trước đó thì bây giờ đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải bắt đầu đó, nếu như bây giờ các bạn đã chưa có uh, những cái kinh nghiệm trước đó thì cái lời khuyên đó, các bạn có thể bấm vào cái kênh YouTube của Sơn là Sơn Piat bấm vào nút là đăng ký kênh nhá và các bạn hãy xem một cái mục video ở đây hoặc là dễ tìm nhất thì các bạn hãy bấm vào phần danh sách phát để các bạn tìm được những cái danh sách phát Sơn đang chia sẻ về chủ đề về affiliate marketing và kiếm tiền với Clickbank và vâng và bên cạnh đó thì các bạn có thể um, follow Sơn ở trên Instagram hãy là mình tham gia vào trong cái group uh, group là trở thành chiến binh affiliate marketer cùng với cả sơn piat thì bạn đã bấm vào xin tham gia và sau đó thì sơn sẽ add sát duyệt cho các bạn và trong này thì các bạn sẽ được trao đổi uh, được uh, giao lưu với những anh em có kinh nghiệm khác và đặt câu hỏi ở trong này thì mình sẽ hỗ trợ các bạn và bên cạnh đó thì có những cái thông tin mới thì mình sẽ add các bạn vào đây à, cũng có thể là follow Sơn ở trên Facebook cá nhân đó là Nguyễn Tùng Sơn nha các bạn đó, ờ, Facebook uh, cá nhân của Sơn ở đây thì các bạn follow Sơn đó, thì khi mà Sơn thường xuyên tăng những cập nhật mới ở trên này thì các bạn cũng có thể nắm được và một cái thông tin nữa đặc biệt đó là như lời hứa đó thì Sơn đã có khai giảng cái chương trình học Clickbank cơ bản dành cho người mới bắt đầu cái lớp này là trị giá là 3 triệu nhưng Sơn muốn cho đi nó miễn phí nó giúp cho các bạn uh, nhận được cái giá trị này đó và có nhiều bạn hỏi là tại sao lại miễn phí ở sơn ờ, đơn giản một việc đó là như vậy là các bạn bởi vì người giàu thì họ rất là thích ờ, ờ, xây dựng đội nhóm họ rất là thích chia sẻ còn những cái người mà họ chưa giàu thì họ sẽ thích giữ khăng khăng một mình và mình biết được rằng cái thị trường nó rất là lớn không nếu như bây giờ mình có chia sẻ chăng nữa Ờ, thì cũng chả hết ở thị trường vẫn có hàng trăm nghìn người đang làm cái này không thể nào hết thị trường được nên bây giờ chỉ thêm được một vài nghìn người nữa thì cũng chả thành vấn đề gì hết chúng ta vẫn kiếm được tiền hàng trăm nghìn người kia họ vẫn kiếm được tiền được chưa mà chúng ta hãy xây dựng một cái cộng đồng người Việt có thể ngồi tại nhà kiếm được tiền đô la không và chúng ta giúp đỡ nhau phát triển đi lên bởi vì ngày hôm nay Sơn giúp các bạn có thể một ngày nào đó Sơn bị sa cơ lỡ vận hay sao thì sẽ có ai đó sẽ ra giúp mình bởi vậy mình không có ngại cái việc là mình chia sẻ và cái việc mình chia sẻ là mình chia sẻ biết bao nhiêu năm nay rồi vẫn có người ném đá vẫn có người chửi bởi vậy bảo là nếu mà kiếm tiền ngon như vậy thì cần gì phải đi chia sẻ cho người khác cần tại sao phải đi dạy cho người khác đó mới là tư duy của người nghèo các bạn không bởi vì người nghèo chỉ giữ khăng khăng một mình họ không bao giờ chia sẻ cho ai nhưng bây giờ chúng ta chia sẻ cho nhau không cùng nhau giúp đỡ nhau phát triển đi lên thì đó là một việc rất là tuyệt vời đúng không nào đấy thì cái chương trình này á, thì bây giờ mình đang hoàn thiện nó dần đó, và cái giao diện nó cũng chưa được đẹp mắt lắm nhưng các bạn có thể kéo xuống bên dưới này đây là cái module mà mình sẽ dạy cho các bạn nhé về cái quy trình làm affiliate marketing này clickbank này hoặc là affiliate là cái gì thì đây là những cái nền tảng cơ bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu đó, và bên cạnh đó là những cái free affiliate nào để chúng ta có thể làm ở trên này thì Sơn có hướng dẫn cho các bạn thì các bạn nó vào cái đường link ở phía dưới mô tả của video này các bạn bấm vào đường link đó thì Sơn sẽ tặng cho các bạn cái chương trình học uh, ờ, Clickbank học uh, học Clickbank này đó và chương trình là hoàn toàn miễn phí nha thì nó có hai chương trình chương trình này là chương trình trả phí và chương trình này là chương trình miễn phí thì các bạn hãy học chương trình này trước đi đã chương trình trả phí á, thì mình từ từ mình quan tâm à, mình phải có cái nền tảng cơ bản trước đi đã được chưa các bạn Ok thì video này cũng khá là dài rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây nếu như các bạn thấy video này có giá trị, hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like ờ, và chia sẻ cái video này lên trên ờ, Facebook cá nhân, chia sẻ lên, trên những group hoặc là hãy ờ, gửi nó tới cho những người bạn của bạn để họ có thể bắt đầu cái video này và kiếm tiền với Clickbank như thế nào. Đó, và hãy xem những video cũ trước đây của Sơn trên kênh YouTube là Sơn PS đó thì Sơn có hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết đây rồi đó và những video này thì càng ngày về sau thì mình càng cập nhật mới hơn nữa thôi và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những, những free traffic khác nữa để các bạn có thể là xây dựng ở trên cái uh, để mình có thể bán hàng được với Clickbank Ok và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đạt được là 88.888 lượt theo dõi rồi. Các bạn hãy giúp Sơn đăng ký kênh nha các bạn. Không để ủng hộ Sơn lên được 88.888 lượt theo dõi. Ok rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo bye bye